cầm bài lên cũng báo này anh em cầm bài cao như này vẫn báo này Đấy, cao 25 phân này đó bắt rộng 60 phân mà anh em thấy không cái độ rộng của nó rất là ok anh em cầm bài đi đâu nó cũng báo à xa khoảng là cái, cái, cái camera này nó phải xa tầm à, uh, 60 phân 90 phân này này, không cần để bài xuống nhé Đấy, đưa, đưa rất là xa Máy báo 42 máy báo 42 thì anh em chỉ cần à, chia thử xem có phải là máy báo chuẩn không 2 3 4 chưa 4 tụ nhé Đó. nhà số 8 là nhà số 4 này nhà số 8 lớn nhất đây Đó. Chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CPB hay còn gọi là Tấn Tuân Casino à, anh em đang xem trên màn hình đây là một cái dòng mà sạc dự phòng sạc dự sạc dự phòng này có tác dụng gì trong cái bộ môn bài bịp à, nếu mà anh em đang đi chơi bài bịp mà đã sử dụng qua một con máy đánh bài hoặc là đã xem qua một cái clip về cái máy đánh bài thì anh em biết trên à, màn hình đây là cái hộp máy đánh bài hôm nay Tấn Phạm sẽ review cho tất cả anh em là một con máy đánh bài kết nối với cái sạc dự phòng này tỷ lệ của nó đẳng cấp đến mức độ nào thì anh em cùng theo dõi clip nhé à, nếu mà anh em nào có thắc mắc có cần tư vấn gì có thể là bấm vào cái link Zalo ở phần mô tả à, cái số hotline Tấn ở trên à, phần mô tả để gặp trực tiếp à, Tấn Phạm CBB à, đó thì bây giờ à, trên à, màn hình đây là một con máy máy Oppo này, con máy này con máy Oppo anh em nhé đẹp không đó máy Oppo à, con máy này à, thời lượng pin của nó xài rất là lâu à, nguyên tắc hoạt động của con máy này là sẽ kèm theo một cái sạc dự phòng nếu mà anh em không muốn dùng sạc dự phòng thì anh em đưa máy anh em để ra là máy báo còn nếu mà có những chỗ sân chơi anh em không để được máy ra nữa rồi thì anh em cầm cái sạc dự phòng này soi xa được tầm 90 phân rộng 60 phân đặt bài ở đâu cũng báo đó là cái nguyên lý hoạt động của cái con máy đánh bài kết nối với cái sạc dự phòng này à, bây giờ Tuấn sẽ không để là mất thời gian của tất cả anh em nữa ở đây đây là một bộ bài đây là một bộ bài à, bài máy bộ bài máy này, này sẽ có tác dụng là à, kết nối với cái tai nghe và báo bài cho tất cả anh em biết bài nào điểm to điểm nhỏ để anh em mang về chiến thắng trong sân chơi à, đây đây là một bộ bài máy có ba lá phong teo anh em nhé để sẽ bỏ này đã đây đây là máy đánh bài này à, bản thân của Tấn cũng là một trong những người thợ chuyên uh, chơi bài lá cho nên là Tấn muốn chia sẻ với anh em đây bây giờ sẽ không để mất thời gian nữa Tấn sẽ đánh trực tiếp cái con uh, sạc dự phòng này con này là con sạc dự phòng Q5 Đấy, 5Q con này nó soi rất là rộng à, nếu mà anh em để bài trong cái phạm vi là 60 phân để từ từ đầu này cho tới đầu này 60 phân là máy cũng báo được đó đấy là cái cái lợi hại của con máy này và con máy này báo rất là nhanh cái con sạc dự phòng này cái sạc dự phòng này đánh bài anh em à, xem clip anh em sẽ biết là bên tấn sẽ có cái dòng đẳng cấp luôn đẳng cấp của đẳng cấp bây giờ tấn sẽ thử chơi chơi liêng nhé Đó, báo hai tụ lớn này và chế độ loa camera ngoài này bật camera ngoài này Đó. cái, cái máy này tấn sẽ đóng hộp lại đây tức là không dùng con này không dùng cái con này nữa đóng hộp lại anh em nhìn nhé đóng hộp lại đó chỉ cần à, bật công tắc lên này đấy, nó sẽ nhảy nút đỏ đấy nó báo đỏ này khi anh em đặt bài này à, nó sẽ báo rất là rộng cho anh em xem này à, báo rộng lắm anh em nhé cầm bài lên cũng báo này anh em cầm bài cao như này vẫn báo này Đấy, cao 25 phân này đó bắt rộng 60 phân mà anh em thấy không cái độ rộng của nó rất là ok anh em cầm bài đi đâu nó cũng báo à xa khoảng là cái, cái, cái camera này nó phải xa tầm à, uh, 60 phân 90 phân này à, không cần để bài xuống nhé đấy tôi đưa rất là xa máy báo 42 máy báo 42 thì anh em chỉ cần uh, chia thử xem có phải là máy báo chuẩn không 2 3 4 chưa 4 tụ nhé đó nhà số 8 là nhà số 4 này nhà số 8 lớn nhất đây đấy còn nhà số 2 thì anh em cũng nhìn rồi đó cái con sạc dự phòng này nó báo bài rất là tốc độ khi anh em đi chơi ví dụ như này à, đây tôi sẽ ví dụ cho anh em cách chơi à, nếu mà anh em đi chơi anh em cầm bài này cho người ta kênh cắt này Đấy, khi người ta kênh cắt bài là mình chỉ việc chia thôi anh em nhìn này kênh cắt bài này máy báo bình thường con này máy báo bình thường anh em nhé bị chủ bài nên là anh em chờ một xíu anh em nhặt bàn ngồi trên bàn nó hơi vướng bản thân là quay video nên là cũng rồi Đây, nó bị sổ bài đặt lại cho anh em xem này tốc độ của cái con sạc này, này. đó 21 nó báo 21 rất là nhanh anh em chỉ cần đặt bài nó báo rồi nhà số 2 này và nhà số 1 này đấy còn hai nhà còn lại là một điểm sẽ nhỏ đúng không ạ bây giờ làm lại cho anh em xem cái con máy này máy đánh bài này anh em nào cần thì có thể là liên hệ trực tiếp cho Tấn qua Bến Xe Mỹ Đình Bến Xe Miền Đông cầm bài rơi lên nó văn báo này anh em nhìn này đấy báo rộng luôn 42 2, 3, 4 máy báo 42 đó 4 này tụ số 4 này và tụ số 2 này à, anh em có thể bỏ lá đấy là kỹ kỹ kỹ năng chơi thì tấn sẽ hướng dẫn trực tiếp nếu mà anh em ờ, đến ờ, cơ sở của tấn tại bến xe Mỹ Đình Hà Nội và bến xe miền Đông Sài Gòn này cầm bài vẫn báo này này đó báo rộng rồi anh em nhìn để đều giữ vuông bài này đi đi hết cả bàn này luôn máy báo đi hết cả bàn này luôn anh em nhé này ba một ba một một hai ba chia thử cho anh em xem này đó ừ. cái sạc dự phòng này là cực kỳ đẳng cấp Đấy, mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho Tấn Phạm CVB qua số hotline trên màn hình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em